Hello anh em, xin chào cả mọi người nhé, Tiếp tục đến kênh của mình nhé, Ok chưa? Thì vẫn tiếp tục đó con game CF này nhá Thì anh em nào muốn chơi con game CF này tải cái link tải bên dưới phần mô tả nhá Thì anh em sẽ được uh, khi tạo anh em tạo tài khoản đầu tiên anh em sẽ được nhận được 20k đến 50k ngẫu nhiên nhá ok chưa vì uh, sau đó thì anh em nếu anh nạp cái thẻ đầu tiên 100k đổ lên ấy thì anh em sẽ nhận được thêm đó là 20k nhá ok chưa thì nhớ là tải link tải bên dưới thì anh em sẽ được nhận những cái hoa hồng như thế nhá nhận được cái những cái khuyến mại như thế nhá đó là tải và tạo tài khoản lần đầu tiên anh em sẽ nhận được 20k đến 50k nhé đó là tài khoản đầu tiên trên thiết bị của anh em á và anh em sẽ nạp 100k đầu tiên anh em sẽ nhận được 20k nhé đó ok chưa đó là hai 100k thì anh em sẽ nhận được 20k mà nếu như anh em 200k thì nhận 40k nhá ok chưa thì mình vẫn tiếp tục đó là vốn là 500k cố gắng thì vào kiếm chat xem một tí em được không nhá ok chưa này mình sẽ vào à, quay thú một chút đi quay thú một chút đi đó sàn minh quang này à, mình sẽ vẫn theo x8 và x6 thì mình sẽ à, vẫn chọn đó là x8 đi Ôi chết mẹ đặt nhầm hai con thú rồi Hai con thú lan cướp rồi anh em ạ Nó về chim nến cướp, Thôi xong gãy À may húp này Đó rồi ok húp Ok này Lãi 300 này Lãi 300 rồi anh em ạ Được 300 rồi Vào một cây đầu là là 60k Lãi được 4 300 rồi 300 rồi 300 thì uh, có khi mình chạy ra đặt bom tí có nghĩa mình ăn mình chơi theo kiểu của mình đó là ăn một tiếng xong chạy ra đớp tiếp nhá mình sẽ vào mình phát lì xì lấy một tiếng một tiếng là 300 nữa phát liều cái một tiếng 300 vừa đớp 300 xong Ui rồi ăn cổ bom 20k cướp này ơ cướp này cộng 24k cộng 24k 24k thì mình ờ, phát thêm một quả nữa ăn tiếng đâm đậm tí anh em ạ cướp này 8k là gãy rồi quả là khéo gãy rồi gãy 300 kìa anh em kìa đặt thêm quả nữa đi liều ăn nhiều chẳng nghĩ gãy được hai ba phát ư tiền tiếng của mình này 54k này ôi rồi gãy hai tiếng luôn ư tiếng thứ ba này ôi rồi ôi rồi tiếng thứ ba gãy thật rồi anh em ạ 600 à 900 này 900 này 900 đặt thêm tiếng nữa lên triệu đi cố gắng lên triệu không nó lại bom tiếp này 21k thôi gãy gãy uh, ăn một tiếng nó thôi không nghỉ nhá ăn một tiếng nó chạy khác mình đáng ăn một tiếng nó mình chạy luôn cơ 10k vẫn chưa đến lượt mình à bây giờ mình đến này 28k gãy không vẫn gãy kìa 800 MB gãy hết rồi anh em ạ Thôi gãy gãy gãy gãy gãy À được 300 đến 800 này Làm quả nữa <laughs> Liều quá cái này đánh cuốn quá anh em ạ Quả này được ăn nó nghỉ luôn này 30k Rồi ok thì 900 900 thì thôi ra chơi khác nó chạy vòng thì thôi đừng nên ham nhiều quá 900 anh em ạ 500 lên 900 rồi 900 rồi bây giờ chơi một chút à, gì đi vào chiếc đua xe đi anh em đó anh em nào muốn chơi thì anh em nhớ đó tải link tải bên dưới phần mô tả nhá được chưa và siêu xe đi mình sẽ kiếm một chút nữa ở siêu xe nhá siêu xe là x5 x5 mà mình kiếm thêm một chút nữa thôi cố gắng lên tầm hơn triệu thôi 50k 50k thì ờ, mình sẽ đặt à, hai con này mình sẽ đặt hai con này đặt hai con thôi hai một ok này không biết ăn được không nữa úp này ok này hai trăm rưỡi này cũng hai trăm rưỡi này một triệu rồi anh em ạ một triệu thế là ngon lắm rồi đấy ok chưa đó vào lòng hoàng lòng hoàng được ba bốn phút được lên một triệu anh em ạ ba bốn phút là lòng hoàng lên một triệu rồi ăn một tiếng thôi chạy thôi ăn một tiếng chạy thôi anh em ạ rồi này bây giờ thì tiếp tục đó là con gì nhỉ không đánh baccarat đâu Sixball trực tuyến nữa Sixball trực tuyến lát lắm anh em ạ Pokken đó Sixball này Xem nào Sixball khi không không ăn ngon đâu Mình vào sóc đĩa đi ăn một hai tiếng thôi Vào sóc đĩa đi ăn một hai tiếng thôi anh em ạ Sóc đĩa đâu nhỉ Ba cáo này Đây sóc đĩa đi Làm một hai tiếng thôi Quan nhiều đâu đây là một triệu không trăm đúng không hơn một triệu đúng không một triệu mình xem nào bật cầu tài bật cầu xỉu bật cầu tài bật cầu xỉu biệt tài kìa mình vào đây đi mình sẽ là 100 200 mình sẽ đặt chẵn với cả tài về chẵn hoặc tài nói chung về ba đỏ nói chung về đỏ lan sắp đôi húp ok cho húp một tiếng thôi chạy luôn <laughs> mình đánh thế cho nó nhà cái đỡ soi anh em nhá ok chưa một triệu mốt này một triệu mốt này anh em này cố gắng triệu rưỡi nghỉ nhá cố gắng triệu rưỡi nghỉ nhá COC rồi đánh mỗi con một tí thôi đánh mỗi con một tí thôi anh em ạ đua xe mẫu binh long hổ từ, từ lúc là đánh con nào cũng ăn con đấy rồi ba cáo này lô đề này kim hoa này báo cáo lâu rồi kim sa tài xỉu này mình sẽ vào super trái cây big win đi win thôi không không ăn may lắm anh em ạ à, đánh con gì được bây giờ nữa đánh à, đánh sông hổ đi long hổ đi nóng hổ đi anh em ạ cố gắng lên triệu rưỡi thôi long hổ đi đánh bàn bé bé thôi anh em ạ hòa này rồng rồng hổ hòa con này về hổ này phát này về hổ biết ngay mà về hổ luôn kìa rồng rồng hổ hổ có khi cầu ăn cầu 123 gì đấy 123 mình mình sẽ đặt 50k vào hổ này 100k vào hổ luôn đi bảy năm mất rồi biết ngay mà cầu một hai hai chứ không phải một hai ba 122 à mình sẽ đặt à, 200k 200k vào dòng này hai trăm k vào dòng này Chết rồi gãy rồi có khi gãy rồi K hút này Ok này hút này 200k Dòng dòng hộ hộ mình sẽ đặt 100k vào dòng mong là nó bệt đúng yêu cầu mình sẽ tính là bệt không thì phải chịu rồi hai chết mẹ rồi à ăn này húp húp này đúng là bệt thật ok này ăn hai tay này hai tay là lên một triệu ba rồi một triệu ba rồi anh em ạ còn 200 nữa 200 nữa mình sẽ đánh một cái gì đấy long hổ, baccarat các kiểu này đua xe siêu xe mẫu binh pokken này pokken bo này tài xỉu ba cáo sóc đĩa các kiểu địa chủ bun bun này lô đề này chắc qua này các kiểu này mình sẽ à bo bo thì không ngon lắm đánh bo thì mình thấy không ngon lắm mình vẫn bom này xì đi mình sẽ vẫn chơi bom lì xì đặt một hai quả nữa phát lì xì đi vừa lúc nãy vừa chơi bom xong xác nhận đi đặt quả 300 cướp 16k không biết được không úp này triệu sáu này anh em này ok chưa ok chưa vốn đi nhẹ nhàng thôi đó cũng lên được à, triệu uh, sáu rồi triệu sáu rồi anh em ạ đó thì chắc là mình xin dừng video ở đây thôi đó thì uh, cũng lên được uh, ờ, 500k triệu sáu lãi triệu mốt rồi ok bye bye xin chào các mọi người nhá nhớ tải game link dưới mô tả nhá bye bye xin chào